à, điểm yếu của em thì uh, em uh, ít uh, thể dục thể thao thôi à. Vâng. em thì uh, trong cái uh, ăn mặc thì em cũng không có cầu kỳ lắm ừ và cái uh, lớn nhất của em đó là em sợ cô đơn anh ạ em uh, có hai mối hai mối tình một mối tình ờ, đơn phương người học cấp 3 ừ. và một đứa mối tình chính thức cách đây hơn một năm tức là quen nhau được bao lâu dạ quen nhau được hai năm mời nhà gái giới thiệu về mình dạ em kính chào chị hồng vân kính chào anh quyền linh chào kính em. chào anh bên kia em kính chào quý vị khán giả em tên là hoàng thị thanh hoa năm nay em 27 tuổi quê của em ở huế hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh Em làm nghề gì? Dạ em làm uh, nhân viên văn phòng ạ à. Làm ở quận mấy Hoa? Dạ em làm ở quận 1 ạ à. Rồi mời em trai Dạ Em xin uh, kính chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay Em chào anh Quyền Linh, yeah. Dạ. em chào chị Hồng Vân ừ. à, Chào đằng ấy nha Dạ vâng, chào anh Em đây là Nguyễn Văn Thắng, 29 tuổi Hiện đang là chuyên viên phụ trách điện điều khiển của công ty cổ phần phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam đang làm ở quận mấy dạ hiện tại là em đang làm ở dưới ờ, Nhân Trạch Đồng Nai à. nhưng mà ở trên Sài Gòn thì ờ, công ty có xe sáng đưa đi tối về rồi vậy là tốt rồi dạ. bây giờ em em có còn nói được tiếng Huế không dạ có em nói tiếng Huế đi bạn ơi bạn có thích con gái Huế không bạn Ủa Minh cũng thích lắm chứ Đó, mình nói tiếng Huế dạ, dạ tại vì á em biết không cái tiếng huế dễ thương lắm dạ cất cái giọng huế lên là cảm tình liền thương liền vậy đó dạ mình nói về cái à, điểm mạnh điểm yếu của mình đi và dạ, điểm mạnh của em đó là hồi đi học là em học giỏi các môn tự nhiên Em ừ. từng tốt nghiệp sư phạm uh, lý, loại giỏi uh, Em tích cực trong công việc, siêng năm chăm chỉ Em biết nấu ăn, điểm yếu và dạ, điểm yếu của em là người rất là khô khan, ít lặng mạn Vậy đó hả? À, tại em học uh, khoa tự nhiên Ồ Rồi em trai điểm mạnh của em là em thích ca hát ạ à. hát à, mọi lúc mọi nơi ừ. à, em hay nghe những cái bài nhạc trẻ mới và hát theo ừ. Bây hát giờ liền hát, hát liền luôn một cái bài nào đó mà hay nhất ơi thử coi nó sung lên nào vâng vâng ừ. em sẽ ờ, lòng nóng trường quay bằng một bài em ờ, ưa thích ừ. bài hát mang tên em gì ơi à em gì ơi em gì ơi Đừng khóc như thế, xin đừng khóc như thế Bao nhiêu niềm đau chôn giấu Mong ngày sẽ trôi máu đời phòng ba Độc thân bước chân sơn hà Giờ tung bay khúc nhạc mê say nỗi lòng tha hương vướng đường tương lai ước rằng ngày mai nắng lên Ngày mai nắng lên ta sẽ quên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 bên đây bên đây tôi đáp lại liền nè bên đây đáp lại đáp liền lại dạ vâng em uh, xin hát một đoàn trong ca khúc là tình huế á tình huế rồi lòng đã hèn thề sao chưa về thăm huế người ơi áo tím ngày xưa tím vương thơ tím cả mong chờ một dòng sông hương vẫn còn thương vẫn nhớ câu hò ai chờ ai một bóng con đò chiều phải rưng rưng bờ vai ô wow, ba nữ thì ơi giọng em ngọt quá giọng dạ, em ngọt hai đứa về hát karaoke hợp rồi đó dạ à, bây giờ dạ. em trai em có điểm yếu gì không à, điểm yếu của em thì uh, em uh, ít ờ, thể dục thể thao thôi. à. Vâng. em thì ờ, trong cái ờ, ăn mặc thì em cũng không có cầu kỳ lắm ừ. và cái lớn nhất của em đó là em sợ cô đơn anh ạ sợ cô đơn dạ vậy chứ mấy mối tình rồi dạ em về chính thức thì em chưa có anh ơi có mối tình đơn phương nào không dạ đơn phương thì nhiều chứ anh nhiều luôn vâng tức là lúc đầu em có tìm hiểu á thì là em thích nhưng mà sau đó khi mà đi chơi rồi làm quen tìm hiểu á thì em ờ, thấy là không hợp cho nên là thôi ạ à. vâng rồi. rồi đàn gái để bên đây ta nói về tình trường nè ừ. em dạ. nói thử nghe coi à, em ờ, có hai mối hai mối tình một mối tình ờ, đơn phương hồi học cấp 3 ừ. một đôi mối tình chính thức cách đây hơn một năm tức là quen nhau được bao lâu dạ quen nhau được 2 năm ạ ồ vậy hả lý do chia tay vậy dạ lý do chia tay đó là người ấy yêu nhưng mà không xác định chuyện tiến tới hôn nhân người à. ấy ưu tiên cho sự nghiệp cho công việc à. nên em quyết định là dừng lại à. dạ à. em muốn tìm một người là yêu lâu dài bạn trai nghe không dạ em có nghe ạ yêu người có ừ. xu hướng lập gia đình đó em có xu hướng lập gia đình không dạ quá có chứ anh quá có hả vâng khoảng bao lâu thì lập gia đình được dạ em ờ, hy vọng ờ, trong vòng ờ, nửa năm ạ nửa năm vâng. bây giờ em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào người yêu lý tưởng của em đó là thứ nhất là phải nhỏ hơn của em rồi kia hai bảy có có vâng. bên em bảy với em chín quá đẹp anh ạ quá đẹp hả vâng gì nữa à, và bạn gái của em á, không được thấp lắm cao được một m năm trở lên mình cao nhiêu cưng dạ em uh, cao một m năm mươi một mét năm lăm đâu đúng nhầm luôn à còn một cái thứ ba ấy là bạn ấy đang làm việc và ờ, ở thành phố hồ chí minh hoặc là vũng tàu quận 1 luôn quá chuẩn quá chuẩn rồi chào em dạ chào chị ạ ừ rồi bây giờ là cái mẫu hình của em về nhan sắc á, thì là em có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? À, mẫu hình của em về nhan sắc ấy hồi uh, bé thì là em uh, thích uh, lưu dược phi lưu dược phi vâng tại vì mang cái vẻ đẹp uh, thần tiên tỷ tỷ ấy chị thần tiên tỷ tỷ thuần khiết đúng không vâng rồi bây giờ thì sao à, bây giờ thì với em thì dù sao cũng được bởi vì uh, em ấy thì thấy ngoại hình của em cũng bình thường vì vậy uh, bạn gái của em cũng cần không cần phải đẹp lắm mà tí dụ đẹp thì em tính sao ồ nếu thế thì quá tốt đi sao chị quá đúng không vâng, nhưng mà khổ nỗi là em sẽ phải cố gắng giữ bạn bằng mọi giá luôn đúng rồi. Và bạn sẽ có rất nhiều vệ tinh vây quanh bạn bên đây là ngộ lắm không biết sao đẹp gì mà không có vệ tinh nữa quên quên chưa hỏi em dạ. tại sao vậy tại sao mà mà em đẹp như thế này mà em lại không có cái mối tình nào mà nó gọi là đúng ý của mình vậy em cũng từng ờ, từng lên các app hẹn hò để mà ừ. Ờ, kết bạn ừ. thì cũng nói chuyện lúc đầu thì thấy cũng hợp hợp sau đó tự nhiên người ta đề nghị là đi khách sạn ừ. em thấy kỳ quá sao em em sợ em không dám đi không không dám đi luôn dạ, và vâng. quyết định là mình đến với bạn mối hẹn hò luôn đúng rồi em tin tưởng chương trình mong chương trình tìm cho em một nửa yêu thương rồi cái nửa yêu thương của em em muốn làm sao dạ về à, ngoại hình thì cân đối gương mặt là dễ nhìn cân đối dễ nhìn có luôn dạ về tính cách là hoạt bát nhanh nhẹn quá hoạt bát nãy giờ là thiếu hoạt bát quá rồi vâng có thể còn hoạt bát hơn nữa ừ rồi <laughs> rồi sao nữa sao nữa bây giờ ngoài ra thì gọn gàng sạch sẽ có không à. nè cái này có gọn gàng sạch sẽ hay không cái này em đảm bảo đảm bảo luôn đúng không nó sạch sẽ okay. ở nhà lau nhà quét nhà thường xuyên qua coi đàn gái coi mắt cái đã xin lỗi hôm nay tôi hơi bị chảnh đó nghe trời ơi dạ, thôi anh xin dạ, chào anh <laughs> chịu á đàn trai nhìn thấy đàn gái chịu rồi đó ông nhìn nhận thấy có giống thần tiên tỷ tỷ không giống á à, ha. cái nét đẹp này là nét của thần Lưu tiên tỷ tỷ dạ. đây cũng giống giống thôi nha nói chung là cũng gương mặt mái tóc cũng thần tiên lắm á à, em không thích điều gì đàn ông à, dạ em không thích người đàn ông nóng tính vụ phu gia trưởng ừ. bạo thủ keo kiệt đúng rồi ai mà thích cái mẫu người đàn ông, ông đó trời vũ phu được, keo kiệt nữa có vũ phu không không anh em rất là hiền đây đặc biệt là em rất là tôn trọng bạn gái nếu bạn gái lỡ đánh em gái thì sao thì uh, mình cười thôi <laughs> hay vậy bởi vì sao bạn gái đánh được không mạnh đâu đủ đánh mạnh luôn rồi sao cũng không sao hết rồi nhớ nha em nhớ mà ừ ừ rồi vậy được ha bây giờ mình hỏi người người thân coi sao nha dạ vâng gái đi với ai dạ em đi với các anh chị đồng nghiệp trong công ty và ừ. một số bạn bè à, đại diện à, nhà gái đi ờ, à, tôi uh, là chú và cũng là đồng nghiệp của uh, cháu hoa cháu hoa ở cơ quan tôi ấy thực ra là cháu cũng thiệt thòi là vì chúng cơ quan tôi là toàn những người lớn tuổi cho nên cái à, sự giao tiếp và sự nó cũng uh, không có mà cháu hoa thì à, cháu làm việc rất siêng năng mà tính tình thì ở cơ quan thì ai quý chú nói à, với cháu là bây giờ nếu như cháu dạ. cảm thấy hai đứa bấm chuông với nhau mà chú cảm thấy là cháu là những người mà có có tính chất là thông minh và công việc cũng là là là, là chu toàn rồi dạ, dạ, chú, chú, chú muốn các cháu là nên bấm chuông với nhau chú chúc hai cháu là hạnh phúc dạ, dạ cảm, cảm ơn chú, chú ta đi với ai dạ nay em đến cùng với mợ em ạ rồi xin chào nhà trai em xin chào ờ, khán giả trong trường quay xin chào anh Quyền Linh và uh, chị Vân có mợ trẻ dữ vậy mợ dạ. tại vì bố mẹ ở Vũng Tàu nên hơi xa nên ừ. hôm nay á, em là mợ của Thắng thì hai hai hai vợ cháu ở gần nhà nhau ừ. nên ờ, em đi cùng với Thắng thì Thắng thì nói chung là hiền lắm ờ, nó cũng cũng không biết nói chuyện không biết tán gái mấy đâu nên chị ờ, mới thấy là bé này á, là rất là dễ thương á thắng nó ờ, phù hợp với lại um, bên dạ vâng. À, vâng. bên mình cháu trúng số đúng không ạ nên uh, mở nghĩ là hai đứa nên cho nhau một cơ hội để trước nhất là mình làm bạn sau đó nếu mà hợp thì mình sẽ tính tới chuyện lâu dài hơn vâng cháu rất hiểu cảm ơn mợ nói nó khờ đâu có khờ đâu lanh lắm á tự tin nữa rồi cảm ơn mợ rồi vậy là mình mở ờ, rào cho hai trẻ gặp mặt nha nào mở rào việc là của mình đó cố lên nào nó nhìn kìa đó tấn công anh chào em dạ chào anh trời người đâu dễ thương vậy em <laughs> cảm ơn anh rồi em thì hơi ngại hơi ngát luôn đúng không? Yeah. Dạ. Rối rồi, bạn nam rối rồi, rối chắc luôn rồi Anh tặng em à, cái đèn ngủ này yeah. Dạ. à, Nó thay cho những lời chúc ngủ ngon của anh yeah. Dạ. Dành cho em yeah. vào mỗi đêm Cảm ơn anh Chúc em ngủ ngon yeah. Em ngủ ngon nha Vâng, Em còn có một món quà để tặng anh à, Giờ mình tặng dạ. gì ạ? Em à, có quyển sách tặng với anh Cuốn sách này có tựa đề là Vì sao đàn ông thích phụ nữ trẻ, phụ nữ thích đàn ông giàu. Anh có từng suy nghĩ về câu ờ, câu trả lời này chưa? À chưa, vì chưa ai hỏi anh cái này. À dạ vâng, anh ờ, thử đọc và nghiên cứu, có gì à, hay thì chúng mình chia sẻ với nhau. Cảm ơn em. Dạ vâng. Em sẽ đọc liền. Dạ em lên đây cũng hồi hộp, em cũng có một số câu hỏi đố vui ờ, để anh và quý vị khán giả ở đây cùng thư giãn. Ừ. Câu hỏi đố vui thôi ạ. À. Mời em. Dạ vâng. Ừ. Dân gian có câu nước đổ đầu vịt dùng cho những người không biết nghe lời dạy bảo của cha mẹ, thầy cô. Câu này có liên hệ gì với hiện tượng vật lý không? Đó là hiện tượng nào? <laughs> Các bạn à, có thể trợ giúp cho anh. Được được, không sao, yên tâm. Theo như anh biết ấy, là lông vịt ấy, nó có một cái cấu tạo đặc biệt thì cũng nhờ vì vậy cho nên là cái nước nó không có bám lâu trên đó được ừ, cái này là liên quan một bài uh, vật lý lớp 10 đó là các hiện tượng của bề mặt chất lỏng và đó là hiện tượng ờ, không dính ướt rồi câu à. hỏi thứ hai nha cầu vồng xuất hiện khi nào cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa em đúng rồi sau cơn mưa là vào mùa hè ừ. rồi câu thứ ba ai đã tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn định luật vạn vật hấp dẫn là do newton tìm ra chính xác isaac newton câu thứ tư tại sao quả táo không bay lên trời mà là bị rớt xuống đất à thực ra cái gì cũng rớt xuống đất thôi vì sao ạ thả anh em rớt xuống đất vậy <laughs> bởi vì mọi vật đều có trọng lực như này là lực hút của trái đất đúng rồi và câu hỏi cuối cùng đó là một kg bông và một kg sắt thì cái bên nào nặng hơn câu này nghe quen lắm dạ câu này đố vui mà <laughs> hai cái nặng bằng nhau em dạ ok đúng chính xác cảm ơn anh nha thế vậy anh đã qua vòng sơ tuyển của em chưa à, dạ, chưa biết ạ <laughs> à ừ cho anh câu trả lời nhanh nhá dạ bạn nam là cũng học đại bách khoa đó là thì, ta, thì bên đây ta học ờ, vật sư ừ. phạm vật lý rồi Ồ. hai người chết qua chết lại đó lúc trước anh còn thi khối A luôn á đúng rồi em dạ yeah. trời ơi này hai đứa này lấy nhau xong đẻ ra con giỏi ghe yeah, sầu luôn đứng nhất lớp rồi coi như là lớp trưởng khoa luôn qua vòng một ờ. bây giờ mình trở về ghế mình trò chuyện với nhau nào bây giờ mình cảm nhận về nhau đi hiện tại thì em đang ở với ai dạ em ở một mình ạ em ờ, ở trò ở bình thành ạ thế ở một mình có buồn không em dạ có chứ ạ à. <laughs> cô đơn lắm anh ạ trời ơi những lúc cô đơn đó bây giờ có anh rồi anh cũng rất sợ cô đơn dạ anh thích phụ nữ uh, truyền thống hay hiện đại ạ anh thì phụ nữ nào cũng được hết biết <laughs> sao chịu đồng ý anh là được ờ, quan điểm của em về tình yêu là như thế nào Dạ, trước hết đó là sự yêu quý, thấu hiểu, ừ. bao dung vị tha, quan tâm chăm sóc, chia sẻ lẫn nhau. Dạ, đó là quan điểm tình yêu của em. Em có tin vào tình yêu sẽ đánh không? Tình yêu sẽ đánh ha? Không, em không tin. <laughs> tức là theo em là tình yêu cần phải có thời gian đúng rồi cần thời gian tìm hiểu nhau nó cũng giống như cái cây vậy nó cần yeah. Dạ. phải được chăm bẵm để nó sinh sôi nảy nở phát triển yeah, dạ. và ra hoa kết quả yeah. Dạ. đó mới là quả ngọt chính xác lúc đó thì mình sẽ chấp nhận những ờ, thói hư tật xấu của nhau yeah. dưới sắp đèn cầm cho yeah bước tới cô gái nãy giờ mình cảm nhận gì trái tim có rung động chưa mình nói cho cô gái biết và mình mong muốn điều gì em mình cảm nhận điều gì từ nãy giờ mình nói chuyện cứ nghĩ sao nói vậy hai nắm hai tay để cảm nhận cái cảm xúc của nhau sao anh run um, em rất là xinh đẹp yeah. Dạ. em uh, nói chuyện rất là có duyên em uh, rất là đa năng cảm ơn anh Nhà, dạ, thì em nghĩ lên đây là cũng là một uh, cái duyên nên là chúng ta cùng uh, trân trọng cái khoảnh khắc này và cho nhau một cơ hội để tìm hiểu ừ. yeah. Dạ. hát một bài tặng cô tiếp anh ơi để em suy nghĩ bài được mà nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà hát anh sẽ hai bài sóng tình dạ, vâng, vâng. này người yêu dấu ơi em là nghe gì trong tiếng sông biển xanh với nắng vàng em đẹp như ngàn năm cô tính biển dịu êm vần mai tóc của em hãy nói những ước muốn của đời mình dù chỉ với ánh mắt và nụ cười cầm bàn tay rồi chợt thấy yêu hơn hạnh phúc sẽ mãi mãi từ nụ cười hạnh phúc sẽ lấp lánh từ cuộc đời của em nhau rồi đấy đây là cặp đôi mà rất là thú vị anh nghĩ rằng là hai đứa có rất nhiều thứ để hợp nhau và chúng ta hãy để tay vào nút bấm à, anh ơi cho cho em xin phép được đếm thay anh được không ạ à? được luôn vâng <laughs> em có quyền quyết định tất cả mọi thứ nếu mà ấn nhớ anh mạnh nha em ta bấm luôn rồi đó nào ba hai một được đấy đấy nắm tay luôn à, sao nhỉ sóng đã đưa em đến với anh nhưng đây không phải là sóng của xuân diệu mà là sóng của htv yeah. Dạ. sóng bắt đầu từ gió gió bắt đầu từ đâu anh cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau rồi thôi bây giờ một cái thủ tục đầu tiên là mình phải ờ, làm ngay và liền thôi chứng tỏ bản lĩnh đàn ông coi nào em ơi yeah. Dạ. em có thể cho anh giật chốt an toàn trong trái tim em được không em có thể cho anh giật chốt an toàn trong trái tim em được không câu này hay quá giật chốt an toàn trời ơi câu mới nghĩ ra đó mới nghĩ ra ngay tức thì luôn mới nghĩ tức thời luôn hả Đúng rồi tất cả Trời sinh tình mà chân tình hay quá nhỉ giật chút an toàn vâng